có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào sợ người ta không yêu thương em anh biết phải làm sao nếu một ngày người em yêu bồi bàn Em đừng cần những thứ cao sang Nếu sau này hồ xa đi vội vàng Anh vẫn chờ em dấu muôn màn Biết em thương người ấy đã rất nhiều Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu Trái tim em giờ đã quen nuông chiều Xin đừng quên ta đã từng yêu Hay, hay quá, hay quá. hay vậy Hay quá hay luôn, trời ừ. ơi ừ ghé bên ninh kiều qua cầu cần thơ nói vui đôi bờ sông hậu giang sóng trăng đón chờ nghe lời rao cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh mía dúng thơm bây giờ à, hai chúng ta chỉ cách nhau có cái hàng rào thôi ha mời nhà trai ờ, giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia nghe luôn nha dạ lời nói đầu tiên xin ờ, gửi lời chào tới ờ, anh quyền linh chào em à, chị hồng vân và chào toàn em. bộ khán giả trong trường quay à, nhân dịp năm mới thì em xin chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng uh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hết em tên là gì à, em xin tự giới thiệu em là phan vũ toàn năm 1995 quê là ở phan thiết bình thuận em hiện tại đang uh, là bộ làm ở bộ phận IT phòng an ninh à, khu đô thị Vinhome Central Park Bình Thạnh à. Tân Cảng mời nhà gái rồi mình nói lớn lên đi cưng dạ dạ con chào cô Hồng Vân chào chú Huyền Linh chào quý khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay thì nhân dịp đầu năm mới thì con xin à, chúc cho tất cả mọi người là vạn sự như ý phát tài phát lộc con tên là Huỳnh Thị Thanh Tuyền năm nay 28 tuổi ừ. hiện tại thì à, đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và đang à, là giáo viên mầm non ạ à giáo viên mầm non rồi là tuyền tuyền tuyền ở quận mấy à để mạnh để miếu dạ. của nhà gái thế nào không ạ để cho con ở quận mấy có gần dạ. bạn kia không ở quận bình tân à. bình tân là có gần với bạn bên đó không bình tân với bình thạnh là nó khác dạ. cách nhau chữ bình thôi cũng sát bên à rồi ổng hỏi mình kìa cân tuyền điểm mạnh dạ. điểm yếu của mình sao nè dạ điểm mạnh là con à, biết nấu ăn chu đáo gọn gàng sạch sẽ cũng biết hát chút chút <laughs> biết hát rồi còn điểm yếu ừ, điểm yếu là ừ, dễ à, nổi nóng và lúc mà nóng giận thì hay à, hét <laughs> hay hét lên dạ có đập đồ không <laughs> dạ cũng đôi lúc <laughs> có đôi lúc hả thôi thôi nhưng mà cũng không có đập cái gì quan trọng lắm đâu nghĩa hả đập gối đập mền rồi ha dạ thôi gì cũng được thôi giờ trai à, điểm mạnh của em là làm việc độc lập chịu áp lực à, nấu ăn rồi được à, còn điểm yếu là nóng tính cũng muốn tính rồi hả dạ hay khó chịu ờ, người xung quanh lúc mà có việc gì căng thẳng trời ơi có đập đồ không khi mà nóng thì ờ, không không đập nhưng mà kiểu như là bỏ đi hay là né à. đi dạ. hai người bên kia đập bên đây bỏ đi trời ơi ông xui ra tôi tôi với ông đứng nói chuyện cái coi sao sao vụ đập đồ bỏ đi nè ừ ừ bên đây là bỏ đi ừ ở đây có đập đồ dạ. ừ. em hãy nói cho bà mối biết em có mấy mối tình rồi em thì có hai mối tình ừ. tình đầu tiên thì bạn đó nhỏ cũng 7 tuổi thì à, cũng trung tỉnh luôn thì à, quen rồi à, cũng dẫn về nhà chơi rồi vậy nhưng mà thời gian sau thì không biết <laughs> sao cái đó lại có chồng luôn làm bị rẹt luôn ờ <laughs> em cũng không ngờ, không biết luôn ngỡ ngàng luôn chắc mình đối xử với tôi sao mình không quan tâm ờ, chăm sóc thì sao chứ chắc uh, thời gian nó <laughs> ít cái thời gian quá thấy chưa không chăm dạ. sóc mà rồi giờ mới tình thứ nhì à, mối tình thứ hai thì ờ, nói chung bạn nó cũng cũng lớn hơn tầm 3 ba đến bốn tuổi ừ. quen thời gian thì cũng tìm hiểu rồi cũng bạn nó thì có vẻ hối quá phải tiến tới rồi liên tục nhưng mà em thì vẫn còn đi làm mà vẫn còn lo công việc rồi ừ. nhiều hai đứa thì cũng không có đồng quan điểm nhiều cho nên là không tìm được tướng dạ. tiếng nói chung trong việc hôn nhân đúng không dạ đúng rồi nhưng đúng, mà cái thời điểm này là em đã đã nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi ừ, đúng dạ, không dạ, có. hồi hồi đó là nhỏ quá dạ, chưa đúng. có nghĩ tới đúng không mới định ừ, bây giờ ta hối rồi bỏ ta bỏ luôn á ừ, bây giờ bước chân lên cái gọi là cái bạn muốn hẹn hò này đã xác nhận rồi đã xác định rồi sẵn sàng rồi ok ừ. ừ Đàn ông ờ, ông cũng muốn hỏi gì nhà gái tôi không sẵn sàng rồi đó ông cũng muốn hỏi có muốn phai đau về những tình duyên của nhà gái tôi không có chứ hỏi đi coi tôi coi mắt nhà gái coi chứ nhà gái tôi đây Mặc xinh xắn ha. có đồng điếu à, đồng điếu à ha mùa xuân mà gặp cô này cười là thấy tươi. giàu rồi cười rất là tươi luôn à. À, em có mấy mối tình rồi Ừ, dạ em có hai mối tình hai mối luôn dạ <laughs> mối tình thứ nhất thì uh, năm 19 tuổi ừ. thì quen được 4 năm trời ơi 19 tuổi mà quen 4 năm luôn á hả kia năm 17 cũng vậy dạ, dạ. tại uh, lúc đó uh, cũng chưa muốn lập gia đình sớm á là bạn kia cũng hối giận luôn giận luôn bỏ lấy vợ dạ. luôn dạ bỏ lấy vợ thì đó xem xem rồi, rồi ừ. mối tình thứ hai mới tình thứ hai thì à, con cũng quen được 2 năm ừ. nhưng mà do bạn nó lăng nhăng quá lăng nhăng quá lăng bỏ nhăng luôn quá. dạ ừ. bây giờ muốn một cái người mới nó như thế nào nè ừ, dạ muốn bạn nam thì phải à, cao hơn con là tầm à, chiều cao khoảng tầm mét bảy trở lên ví <laughs> dụ giờ mét mà, mà thấp hơn sao lắm sao lầm, sáu lăm năm phân nó mới là cái gì một mét sáu rất cao nè đây mét sáu nè được chưa con không thích điều gì ở đàn ông nè con ghét nhất điều gì ở đàn ông ừ, dạ lăng nhăng lăng nhăng dạ bây giờ đó mà gái ta nói vậy coi mình nhắm mình đáp ứng nhu cầu được bao nhiêu vậy mình có lăng nhăng không nè bây giờ nói một tiếng à. một thiệt lớn cho bạn gái yên tâm là mình có lăng em nhăng cũng không? bình thường không lăng nhăng gì hết. có nhưng mà thương nè? À, thương ai thì thương một người thôi ừ. Dạ. ừ. rồi vậy bây giờ còn cưng thì sao cưng muốn cái mẫu người bạn gái của mình sao nè mẫu người của em thì uh, cao trên mét năm à, đặc biệt là có nụ cười xinh tỏ nắng đồng điếu nha <laughs> đồng đang điếu. khởn thì đang okay. khởn hả tức là nga cười cái có răng khởn nói chung là cười không gì? mà chỉ có đồng điếu thôi được không được. cười vô là thấy có tiền rồi đó <laughs> rồi thấy tôi thấy là nó cũng tương thích rồi đó cũng có sự tương thích em đi lại à, bạn à, đi lính chung à bạn hả mà bạn có vài à, ý kiến coi nào dạ con chào à, chú quyền linh con chào cô hồng vân dạ, cưng dạ con là bạn của toàn à. hôm nay con tới đây là con để giúp toàn tìm được một người à, bạn gái à, thì à, toàn ơi bạn gái này thì nụ cười thì cực kỳ đẹp rất hợp với lại cái tiêu chí của toàn đưa ra thì bạn gái này cũng xinh xắn dễ thương tài thì thấy hợp lắm á nha <laughs> thì có thể tiến tới dạ, cảm ơn tài tài có bồ chưa tài dạ con thì cũng giống toàn <laughs> vậy hả hẹn con năm sau nha dạ. Đó, con ngồi Bữa chỗ của đây ngồi luôn nha tài chỗ dạ. của toàn luôn tài dạ, với toàn với nhau rồi hợp đó dạ mời nhà gái đúng rồi bên em đi với ai không dạ đi với anh chị của em à. với dạ, con chào anh quyền linh chào chị hồng vân chào ờ, bên hội nhà trai và chào ờ, tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay em cũng xin nhận xét tí về bé tiền à, bé tiền thì tính thì có hiếu tự lập tự lập từ nhỏ luôn và có cái là hơi kỹ hơi kỹ tính bên trai nhắm chịu nói không <laughs> sạch sẽ đúng không sạch sẽ dạ, ngăn dạ, nắp gọn dạ. gàng hơi hơi gọn chị tốt mà chị nhìn em là chị thấy đôi giày em trắng vậy cái áo em trắng vậy là chị biết em cũng kỹ lắm thích những yeah. người kỹ lắm cho nên là chắc là hợp yên tâm ha thì uh, bên đây anh nhận xét á, thì toàn á, thì à, nói chung về ngoại hình á, thì à, cũng ok nói chung cũng đẹp chắc là có thể đẹp hơn anh <laughs> anh nghe nói quá anh trai thì tiền có gì á thì cũng hy vọng là... là hai anh em đi chăng nhau hả à. à, hai người sẽ cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu với lại cũng mình muốn hỏi toàn á là ví dụ như bây giờ toàn có một mối tình đầu là toàn nói là chưa sẵn sàng để kết hôn thì nay toàn đến với chương trình này à, mình có sẵn sàng chưa hay là nếu mà muốn kết hôn thì khoảng thời gian là bao lâu à cái thời điểm này là em cũng đang sẵn sàng mới tham gia chương trình có thể là sau chương trình này thì sẽ cần thời gian nữa thì à, nếu mà hợp luôn á thì em sẽ tiến tới luôn cô cảm ơn rồi. bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở rào bắt đầu đi toàn đứng lên anh nhận quà đi xong mình tặng quà của mình chào em dạ em có món quà gửi dạ em cảm ơn à, anh có chuẩn qua anh có chuẩn bị một cái à, vòng đeo tay dạ. đeo vậy đeo luôn đi đưa đưa đưa bông đây chị cầm cho trời chiếc vòng cầu hôn nè à. Dạ, à. chấp nhận đeo là chấp nhận à, lời cầu hôn của người ta đó dạ. chu đáo em chưa cũng có chuẩn bị chiếc vòng luôn rồi đó rồi anh cảm ơn mở ra luôn rồi ví đúng không dạ à, thì anh à, có lời này nói vậy nè à, anh thì thích có cái câu là chỉ cần có lý do thôi nếu mà có lý do thì à, đi đâu cũng được và sẽ lâu dài hơn thì yeah. Dạ. uh, à, anh tới đây thì anh cũng hát được thì anh có bài hát gửi uh, chương trình với lại em yeah. Dạ. à. nhìn nhìn tùy hát rồi tặng cho người ta nhìn người ta hát rồi đó có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào sợ người ta không yêu thương em anh biết phải làm sao nếu một ngày người em yêu bồi bàn Em đừng cần những thứ cao sang Nếu sau này hồ xa đi vội vàng Anh vẫn chờ em dấu muôn màn Biết em thương người ấy đã rất nhiều Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu Trái tim em giờ đã quen nuông chiều Xin đừng quên ta đã từng yêu Hay, Ôi, hay quá, quá. Sẵn hay vậy Quá hay luôn, trời ừ. ơi ừ mà em hát lại cho anh nghe nếu mà ừ, hát được thì đúng rồi dạ <laughs> dạ con xin hát một bài à, một một đoạn ở trong ca khúc uh, miền tây quê tôi ừ, ừ, ừ. Dạ, okay. dạ ghé bên ninh kiều qua cầu cần thơ nói vui đôi bờ sông hậu giang sông trăng đón chờ nghe lời rao cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh mía dúng thơm rồi đất rồi hai Đứa nào hát cũng hay nha Về chỗ đi cưng Tập về về xong ca là tập bài đi Hát được đó Hay quá Tới ngày đám cưới hai đứa hát luôn Anh có cái hỏi cái này cái là Dạ Tại vì thời gian đi làm anh thì cũng kiểu bận nhiều à, Cũng áp lực công việc nữa Thì nếu mà đi chơi thì em, ờ, em có thể ờ, sắp xếp công việc để đi chơi không? ý là đi chơi vào dịp ngày nào của tuần hay là sao ý là em có yêu cầu là phải à, cuối tuần hay là như thế nào không thì anh mới biết em ờ, thì nếu, nếu nói chung là nếu quen nhau thì cuối tuần hẹn hò hay là những ngày lễ thì nó, nó tốt hơn à. nhưng mà nếu mà bận quá thì ờ, có thể sắp xếp những ngày trong tuần cũng được tại vì ờ, công việc của em chỉ bận ban ngày thôi buổi tối cũng rảnh quan điểm về hôn nhân gia đình của hai bạn thế nào trao đổi với nhau nghe luôn anh thì thích um, tại vì mẹ anh cũng khó tính á thì không biết là em có đối với mẹ anh thì em có hài hòa được không kiểu như đối nhân xử thế cái vấn đề đó thì được à mà giống như là mẹ thương người lớn thương mình thì mình cũng sẽ thương lại rồi em cảm ơn em có dự định gì à, nếu mà sau chương trình này thì em có muốn là tiến xa hơn hay như thế nào không thì nếu mà mình tìm hiểu hợp với nhau á thì à, mình có thể tiến xa hơn vì em à, cũng đã đến tuổi rồi gia đình em cũng muốn em lập gia đình sớm anh có <laughs> có muốn dự định là khi nào lập gia đình không qua tết thì sẽ chắc chắn sẽ có kết quả sớm mà nhà cũng ráng tranh thủ thôi chứ dạ à, gấp à. rút <laughs> em trai em hãy à, đến nói chuyện với em gái xem bây giờ trái tim mình nó thổn thức thế nào nó có rung động hay không rồi á là em với trong mắt em bạn gái là như thế nào nào hãy nói những cái gì mà mình đang suy nghĩ đấy nắm hai tay cho em xin là là gia đình là em xin à, cầm tay à. trời thấy không nó dễ thương không hai tay luôn nào đó nhìn thẳng mắt bạn gái đừng có nhìn đâu xa hết nhìn đúng Hôm nay tâm cũng luôn lên chương trình thì anh cũng run nhưng mà anh sẽ lấy hết can đảm anh sẽ nói à, lúc đầu nhìn em thì dễ thương dạ <laughs> cảm ơn anh thì đã gây ấn tượng và anh thì giờ chỉ còn lý do thôi có lý do thì sao cũng được nên hôm nay à, em chắc là lý do lớn nhất rồi yeah. Dạ. thì anh mong thì sẽ à, đi xa hơn à, cảm ơn dạ. bây giờ trái tim sao rồi anh thấy bạn đó cười mà tỏ nắng quá tỏ nắng quá hả còn tim em sao rồi tim em cũng rớt ra ngoài cũng rớt ra ngoài em có thích người đối diện không dạ đương nhiên rồi đương nhiên đó. còn bạn gái thấy trong lòng mình sao rồi dạ em hồi hộp <laughs> hồi hộp hả dạ em thích phải... cái gì hỏi bạn gái là em thích nhất cái gì trên khuôn mặt của bạn trai ừ. dạ mũi ạ à. mũi lỗ mũi <laughs> vậy đó hả thích sống mũi hả sao vậy dạ. dạ. sao vậy Nói thích thì... vô cớ hả hay là như thế nào sao vậy tại sao lại dạ, thích sống mũi nói cho bạn nghe tại nhìn vô thì thấy uh, trên gương mặt thì mũi là thấy thích nhất <laughs> cao nhất dễ nhận gì dạ. nhất hơn hay ha linh biết tại sao tôi hỏi gì không sao? ngộ lắm bởi vì cảm nhận mỗi người mỗi khác nhau ví dụ tôi nhìn cái bạn đó là tôi tôi gọi là tôi ấn tượng cái cặp chân mày tôi nói ví dụ vậy nhưng mà bạn này lại khác rồi có bạn lại thích cái cái miệng giống như Đúng là rồi. tôi nhìn linh là tôi ấn tượng cặp chân mày kỳ vậy đó tôi nhìn tôi thích có một rồi à cũng vậy đó bây giờ thấy cảm giác bàn tay ấm áp không dạ có mềm mềm nữa hạnh phúc hơn? dạ có ạ rồi vậy về ghế bấm nút thôi <laughs> ừ, đúng rồi còn chân chơi gì nữa <laughs> đã đến giờ phút chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn không cần đếm bấm cũng được luôn không Đó. có phạm luật nha hai ba hết thời gian chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau đó theo họ rất là nhẹ nhàng gần như quen nhau từ bao giờ rồi đó Xin nên ba em uh, xin ba ờ, có gì hôm nay uh, em dẫn uh, bé với lại cả gia đình đi uh, đi ăn hay đi đâu đó đi ăn rồi mời luôn nhưng mà trước đó là xin anh ba cho em hung má của tiền chút xíu em xin phép gia đình với lại anh cho hung tiền <laughs> thể hiện tình cảm